Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ 23 cho đến 27 tháng 8 năm 2021 của kênh đầu tư TGC Hùng Quảng. Như quý biết thì tuần qua là tuần giao dịch khá thành công của chúng ta đúng không ạ? Kỳ việc chúng ta bán cậu vàng ở 179X trong tuần thì ba lần vàng tiến lên vùng này sau đó đều bị đi xuống đạp xuống dưới vùng 177X. Đó. À, tuy ờ, lượng chốt lời không được quá nhiều 15 20 đô nhưng cũng chấp nhận được vì trong một tuần biến động sideways của cậu vàng bên cạnh đó thì chỉ số um, BTC tuần qua cũng uh, khi chúng ta tiến hành bán quanh 48.000 thì cũng đã giảm về 44.000 trước khi quay lên Đấy. nên BTC thì 4.000 đô 4.000 giá cũng là một biến động thành công VN Index của chúng ta thì cũng đóng cửa chốt tuần bằng một phiên giảm mạnh chính thức là đánh dấu đỉnh sóng B như chúng ta dự kiến 17 1380. Nói chung là tuần qua một tuần giao dịch cũng tương đối thành công. Dow Jones thì tuần qua ông đã nhấp nháy tín hiệu giảm giá, tuy nhiên tín hiệu chưa được quá rõ ràng. À, đó là những thông tin biến động tuần qua. À, trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật thì tôi sẽ điểm qua thông tin tuần tới. Xét dưới góc độ phân tích cơ bản, thì tuần qua như chúng ta biết là một tuần chúng ta không có nhiều thông tin biến động mạnh à, thông tin quan trọng về kinh tế đấy là thông tin về um, doanh số bán lẻ thì chúng ta biết là doanh số bán lẻ ra hơi xấu à, doanh số bán lẻ lõi thì giảm 0,4% so với dự kiến tăng 0,2 doanh số bán lẻ thì ờ, giảm 1,1% so với lại tăng ờ, âm 0,2 nói chung là đều xấu hơn dự kiến à, bài chủ tịch phát uh, bài uh, Phát biểu của Chủ tịch Fed thì ờ, vẫn giữ giọng điệu ôn hòa, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, trong cái ờ, biên bản của họp FOMC đó, diễn ra vào lúc 1 giờ thì cái ờ, tuy lãi suất giữ nguyên này, quỹ cầu QE vẫn giữ nguyên, tuy nhiên trong biên bản của họp có nói đến là các điều kiện kinh tế hiện nay đã thỏa mãn, điều thỏa mãn các tiêu chí mà Fed đặt ra nên có thể là Fed sẽ xem xét là sớm Ờ, thay đổi cái ờ, chính sách đặc biệt là đối với chính sách QE như vậy là biên bản cuộc họp đây là chúng ta nên nhớ biên bản cuộc họp này là diễn ra vào cuối tháng cuối tháng 6, cuối tháng 7 nhé và nhiều khả năng là cái tuần sau sẽ là một tuần nó khá là quan trọng đó, đó là thông tin tuần trước tuần trước thì chúng ta không có nhiều thông tin tuần tới ngày thứ hai chúng ta không có thông tin nhé không có thông tin quan trọng của Mỹ ngày thứ ba thứ ba thì chúng ta cũng không có nhiều thông tin quan trọng chúng ta có chỉ số nhà này doanh số bán nhà mới này à, 9 giờ thường thì nó cũng không thay đổi nhiều trong thời điểm hiện tại ngày thứ tư thì chúng ta có đơn đặt hàng hóa lâu bền cũng là một thông tin uh, mạnh nhưng mà không đủ quan trọng à, dự trữ dầu thô à, ngày thứ năm tâm điểm chúng ta sẽ đặt ở ngày thứ năm bạn nhé thứ năm thì cái thông tin 7 giờ 30 về ờ, GDP chính thức quý trước thì chắc nó không có gì thay đổi đâu nó 6,6 hay 6,5 thì nó không thay đổi gì cả vì đây là số liệu cuối cùng chúng ta nhớ nhé GDP Mỹ của Mỹ thì luôn công bố trong 3 tháng liên tiếp tháng đầu tiên sẽ là GDP dự kiến tháng thứ hai là số liệu GDP uh, ờ, thống kê thực tế và tháng thứ ba là chốt số cuối cùng đấy tháng này là tháng 8 chốt số cuối cùng còn đến Tháng 9 thì lại là GDP dự kiến của quý quý 3 rồi. À, tâm điểm sẽ nằm ở cái ờ, hội nghị Jackson Hole này. Cái đây là hội nghị diễn đàn kinh tế uh, giữa các uh, ngân hàng trung ương với lại uh, có sự tham gia của các chủ tịch ngân hàng trung ương và các uh, bộ trưởng bộ tài chính của các nước trên thế giới, đặc biệt là các nước lớn. Và diễn đàn này tổ chức 3 ngày gần như đây là diễn đàn kinh tế này thì nó sẽ hé lộ về cái chính sách kinh tế này rồi ờ, chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ trong một năm tới do vậy nó sẽ thu hút sự chú ý đông đảo của giới tài chính diễn đàn này bắt đầu diễn ra vào thứ năm à, thứ năm và kết thúc vào thứ bảy như vậy dự kiến hai ngày à, ngoài việc họp kín thì các à, chủ tịch ngân hàng trung ương hoặc là các bộ trưởng bộ tài chính sẽ liên tục uh, họp và trao đổi với các nhà báo do vậy nó diễn ra liên tục cả ngày đấy tâm điểm chúng ta sẽ nhìn, sẽ quan tâm đến uh, họp báo của chủ tịch Fed này của bộ trưởng tài chính Mỹ này yeah, bà Lian này chủ tịch ECB này đấy, ờ, của chủ tịch uh, quỹ tiền tệ này quốc tế IMF này chủ tịch ngân hàng thế giới này nói chung là những cái nhân vật chóp bu nhất trong cái uh, hệ thống tài chính tiền tệ thế giới thì chúng ta quan tâm đến chính sách của họ và chắc chắn nó sẽ hé lộ rất nhiều điều về đề chính sách trong một năm Do vậy, tuần tới thứ hai, thứ ba, thứ tư nhiều khả năng giá sẽ biến động theo kỹ thuật. Thứ năm, thứ sáu sẽ biến động theo tin. Do vậy chúng ta hãy chuẩn bị mà đặc biệt nó là những phiên cuối tháng rồi nên chúng ta giao dịch hết sức cẩn thận nhé. Đó là xét dưới góc độ ờ, phân tích cơ bản còn bây giờ chúng ta đi dưới góc độ phân tích kỹ thuật thôi. À, trước khi đi vào phân tích chỉ số vàng và các chỉ số tiền tệ tôi sẽ phân tích qua chỉ số đô la index chỉ số đô la index tuần qua là một tuần tăng rất mạnh, có 4 phiên tăng, một phiên giảm nhẹ cuối tuần. Đó. Chúng ta có thể nói là đô la index tuần qua thì vừa break out nhẹ cái ờ, vùng cản, cái đường viền cổ của mô hình hai đáy. Đó. Chưa biết là nó sẽ chính thức break out hay là break out giả nhưng nhiều khả năng là chính thức break out thôi. Với những chỉ kia báo kỹ thuật như hiện tại, break out đường viền cổ này, Đấy, tín hiệu trung hạn MA50 cắt MA200 này MACD đi lên này với những tín hiệu như thế này thì khả năng cao là là là cái ờ, chỉ số đô la index sẽ tiếp tục tăng giá trong tuần tới nếu đô la index tuần tới điều chỉnh sẽ điều chỉnh về quanh khu vực 93 sau đó sẽ tiếp tục đi lên mục tiêu tiếp theo của đô la index là 975 do vậy tôi đặt cửa là tuần tới đô la index sẽ tăng mạnh đặc biệt là vào cuối tuần nếu nó điều chỉnh giảm nhẹ có lẽ giảm nhẹ vào đầu tuần thôi chứ còn cái ờ, Ờ, vào cuối tuần vào từ ngày thứ năm khi hội nghị ờ, Jackson Hole này diễn ra thì nhiều khả năng là uh, chủ tịch Fed sẽ nói đến cái việc uh, thu QE và nói đề xuất đến cái chính sách tiền tệ có thể là, là tăng lãi suất sớm hơn đó nếu kinh tế uh, phát triển mạnh hơn hoặc là nếu lạm phát kéo dài dai dẳng hơn dự kiến chúng ta lưu ý điều đó và bên cạnh đó chúng ta biết là cái chính sách của ngân hàng trung ương châu Âu cũng vậy uh, tháng trước thì cuộc họp ngân hàng châu, châu Âu có đề cập đến việc có thể là giảm kích thích kinh tế vào quý 4 thì chúng ta chờ đợi xem hãy hội nghị Jackson Hole này và diễn ra 3 ngày vào 26 đến 28 tháng 8 này xem những chi tiết kế hoạch đó sẽ như thế nào. Do vậy tôi tin tưởng vào việc là đô la index sẽ được uh, tăng giá vào vào tuần tới và như vậy thì sẽ gây sức ép lên uh, vàng và các cặp tiền tệ khác. Tuần qua có một điểm đáng chú ý nhé, đô la index có 4 phiên tăng giá rất mạnh, tuy nhiên vàng của chúng ta cũng tăng. À, à, giảm rất nhẹ, hầu như là không giảm. Nó ngược lại với tuần trước, tuần trước thì đô la index tăng rất là yếu đây. Chúng ta nhìn tuần trước đô la index là một tuần đi ngang thì vàng lại giảm giá rất mạnh, sau đó lại tăng ngược. Nhưng tuần vừa qua thì đô la index tăng rất là mạnh thì ngược lại tuần vàng lại không giảm. Tuần trước thì đô la index giảm nhé. Tuần này tăng rất mạnh nhưng vàng không giảm. Vàng hiện nay thì đang có một cái tín hiệu nhấp nháy. Ờ, cá nhân tôi thì vẫn thiên về xuống xuống đối với cậu vàng thôi. Chúng ta nhìn cậu vàng test MA50 này. Đó. Và sau cái test này chắc chắn là nhiều khả năng sẽ đi xuống. Nói chắc chắn thì không đúng lắm. À, đối với ờ, chat H4 cũng vậy thôi. Đối với chat H4 thì chúng ta nhìn là vàng cũng đang gặp cản Ờ, kháng cự bởi đường ờ, MA200 lần trước ờ, thì vàng sau khi tích lũy quanh MA200 có một nhịp breakout lên trước khi xuống tuy nhiên bối cảnh lần đấy nó khác bối cảnh lần đấy là MA50 đã cắt MA200 đi lên do vậy nó cần đi ngang để kéo hai đường này bẻ ngược lại xu hướng nhưng lần này thì MA50 vẫn hoàn toàn nằm dưới MA200 do vậy cá nhân tôi thì tin vào khả năng là cậu vàng sẽ đi ngang trong cái biên độ 8x 9x trong hai ba phiên đầu tuần sau sau đó sẽ break down xuống thôi tôi thì vẫn đánh giá cao khả năng vàng sẽ giảm về 1.700 thậm chí 1.650 trong tuần tới do vậy xu hướng chung của chúng ta tuần tới vẫn là canh bán nhá chúng ta vẫn canh bán cậu vàng ở 179x đó khu vực uh, điểm thì không biết đâu cá nhân tôi đánh giá tầm 1790 đến 1800 từ 1795 cộng trừ 5 đô đây là khu vực các bạn canh bán chúng ta nên dừng lỗ là tầm 10 đô còn chốt lời thì tầm 2 30 đô còn xa hơn các bạn có thể cầm về đến cuối tuần đợi hội nghị sắc sơn hâu vào xem vàng có về nghìn bảy không đó là đối với cậu vàng xu hướng chính của chúng ta canh bán thôi nhá à, tôi không khuyến nghị mua đối với ờ, các cặp tiền tệ USD thì rõ ràng với việc đô la index tiếp tục mạnh lên thì USD sẽ mạnh lên và ờ, đồng yên sẽ giảm giá như vậy Uzi sẽ tăng giá Tuy nhiên như thường lệ tôi vẫn nói Uzi hiện nay biến động biên độ rất là hẹp cá nhân tôi không đánh giá cao Uzi do vậy chúng ta không nên giao dịch đồng Uzi nhưng đồng U cạc thì rõ ràng khi USD mà điều chỉnh thì đấy là cơ hội để chúng ta mua vào nhé bởi vì hiện nay đô la index đang ở 935 nếu nó điều chỉnh xuống 93 thì đồng U cạc hoàn toàn có thể test trên và chúng ta canh cái điểm test trên này chúng ta mua vào thôi cá nhân tôi dự kiến u cạc sẽ điều chỉnh khoảng 200 giá thì chúng ta mua vào còn chốt lời thì dừng lỗ thì chúng ta dừng lỗ khoảng 60 giá còn 60 pip chốt lời chúng ta chốt lời 300 pip nhé u cạc đang trong xu hướng biến động mạnh EU EU thì rõ ràng sẽ tiếp tục là giảm giá đồng euro sẽ mất giá so với USD nhưng tôi chờ đợi là việc ờ, đô la index điều chỉnh đầu tuần nó sẽ có cơ hội phục hồi cho euro và rõ ràng chúng ta sẽ canh Ừ, canh ừ, test ừ, theo cái ờ, trend ờ, giảm giá này thôi đó, điểm kỳ vọng bán của chúng ta đối với euro là sẽ là 1.1790 hiện nay giá đang 1.1699 như vậy là chúng ta sẽ kỳ vọng là đô la index sẽ phục hồi tầm 100 pip thì chúng ta bán nhé 90 100 pip chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 50 pip và chốt lời 150 200 pip cho tôi AU chúng ta cũng hoàn toàn áp đảo xu hướng giảm rồi chúng ta canh bán thôi nhá chúng ta canh AU phục hồi trở lại chúng ta bán cá nhân tôi thì đánh giá cao khi khu vực phục hồi trở lại vùng 0.2760 hiện nay giá đang 0.17137 như vậy thì nó sẽ phục hồi trở lại tầm 120 pip thì chúng ta bán đối với AU chúng ta cũng dừng lỗ 50 pip và chốt lại 200 pip à, đối với GU cũng vậy với việc đô la index sẽ tiếp tục tăng thì chúng ta cũng canh cặp này hồi lên chúng ta bán cho chúng ta không mua lên nhé nếu đô la index đầu tuần giảm như dự kiến là về 93 thì tôi tin vào khả năng là GU sẽ điều chỉnh trở lại vùng 1.1780 1.3780 3790 giá hiện nay đang 1.3620 như vậy đâu đó nó sẽ hồi trở lại 160 180 pip thì chúng ta bán đối với GU thì như thường lệ thôi chúng ta sẽ dừng lỗ là tầm 60 à, pip còn à, chốt lời thì 200 đến 300 pip đó là đối với các cặp tiền tệ chủ chốt à, còn đối với uh, chứng khoán Mỹ chứng khoán Mỹ thì tuần qua đã có hai phiên ba phiên ờ, hai uh, phiên giảm mạnh ba phiên giảm này hai phiên tăng này đầu tuần cuối tuần tăng ba phiên ở giữa tuần giảm đấy phiên ờ, đầu tuần cũng tăng nhưng mà tạo ra một cái nến đảo chiều người treo cổ rất là đẹp do vậy cái xác suất để chứng khoán Mỹ có khả năng đảo chiều rất là cao Đó, rất là cao do vậy rõ ràng với những tín hiệu hiện tại thì chứng khoán Mỹ tuần tới chúng ta hoàn toàn có thể canh hồi lên chúng ta bán nhá Đấy. nếu đúng ra thì giá hoàn toàn có thể hồi lên lấp gáp nếu giá lấp được cái gáp tuần trước thì đấy là điểm tốt nhất nếu giá lấp được gáp, chúng ta nhìn à, gáp tuần trước này đang ở 356 tạo gáp luôn khi mở à, gáp xuống tạo gáp, do vậy chúng ta hoàn toàn có thể canh tuần tới chứng khoán Mỹ chúng ta có thể canh nếu giá hiện nay giá đang là 35120 nếu giá có hồi lên được nói chung là nếu mà bạn nào à, chấp nhận được dừng lỗ hơn 1% thì chúng ta có thể bán ngay tại vùng 352 353 Đấy, dừng lỗ trên 356 tức là dừng lỗ tầm 400 pip. Nếu không thì các bạn có thể canh bán tầm 354, 355, dừng lỗ 357 nhá. Còn chốt lời chúng ta mở ra, chưa nên chốt tại giai đoạn đầu sóng này. Đó, Đó là đối với chứng khoán Mỹ. Đối với giá dầu nhá. Dầu thì đi đúng như nhận định của chúng ta thôi, tiếp tục xuống giá. Dầu tuần tới sẽ hướng đến vùng giá 5860. Cá nhân tôi đánh giá cao cái việc dầu sẽ có thể có tạo đáy ngắn hạn sóng C ở 58 và phục hồi như lần trước thì tôi có nói với các bạn là đỉnh sóng B của dầu đã có dầu sẽ hướng lên các đáy mở rộng trước mắt là vùng giá 62 thì đã qua rồi dầu sẽ hướng đến cái khu vực là 59 này đấy nhiều khả năng quanh 59 sẽ đảo chiều do vậy Đối với các bạn đã bán dầu thì chúng ta sẽ chốt lời hết giá dầu ở 60 và vùng 58, 59 chúng ta canh. Có tín hiệu đảo chiều thì chúng ta chốt lời. Có tín hiệu đảo chiều 58, 59 thì chúng ta chốt lời. Thế thôi. Còn lại thì uh, chúng ta không không giao dịch. Hiện nay bán thì rõ ràng là chúng ta sẽ không bán dầu nữa nhé Trừ khi tuần tới nếu giá dầu phục hồi trở lại vùng giá 65 66 thì chúng ta có thể bán Đấy, bán 66 thì chúng ta có thể dừng lỗ 68 còn hướng đến chốt lời 58 còn nếu không phục hồi trở lại 66 à, thì chúng ta chờ vùng 58 59 có tín hiệu đảo chiều thì lúc đó chúng ta canh mua lên không bán xuống nữa đó là đối với giá dầu à, đối với uh, tiền điện tử thì rõ ràng với việc BTC tiếp tục vượt 48.000 thì BTC sẽ hướng đến cái khu vực Fitbo 618 là 51 ngàn quanh 51 ngàn cộng trừ 500 pip như 500 giá như vậy thì ờ, đối với BTC chúng ta hoàn toàn có thể canh bán quanh 51 ngàn nhé chúng ta dừng lỗ thì đối với BTC thường chúng ta phải dừng lỗ tầm 1 ngàn giá tức là chúng ta vượt qua 52 ngàn chúng ta dừng lỗ còn mục tiêu của chúng ta là sẽ hướng đến nếu bán vào 51 thì chúng ta sẽ hướng đến khu vực 44 và xa hơn là 41 đấy Mua thì không mua bởi vì theo cá nhân tôi đánh giá BTC đang mò đỉnh sóng B. Khi có đỉnh sóng B xong rồi thì nó lại tiếp tục uh, giảm xuống tìm đáy sóng C thôi. Nó như dầu thôi. Nên không có vấn đề gì cả. Đó là đối với uh, ờ, BTC. Đối với uh, chỉ số VNDAX Việt Nam thì có thể nói là đỉnh sóng B có rồi. Theo tôi cái xác suất để thị trường vượt lên 1380 là rất thấp gần như là cực thấp chỉ 50% thôi còn đến 8-90% là đỉnh sóng ờ, B có rồi và nếu ờ, VN-Index của chúng ta tuần tới có phục hồi nó sẽ test lại khu vực 1350 1355 sau đó sẽ tiếp tục đi xuống thôi trong hành trình đi xuống trở về 1250 à, 1230 do vậy cá nhân tôi đánh giá là các bạn nào mà à, 11 1150 1130 nhá tức là đâu đó nếu nó giảm thì sóng C nó phải tầm 200 giá đấy hơn 200 giá đấy do vậy nếu uh, tuần tới vn index mà phục hồi thì đấy là cơ hội cho các bạn thoát hàng thôi nhé các bạn nào chưa kịp cắt lỗ thì cắt lỗ đi thôi đó là toàn bộ phân tích nhận định thị trường uh, tuần gần như là tuần cuối cùng của tháng 8 uh, ờ, chúc quý đầu tư một tuần giao dịch thành công